Xin chào anh em, thì à, ngày hôm nay cơ sở chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cho anh em đi ra sòng sới anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua lắc bầu cua bịp đó một cái bộ đồ chơi bộ sản phẩm chính là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp không tang miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo rung bầu cua anh em nhé thì à, anh em có thể thấy ở trên màn hình của tôi thì à, bao gồm giới thiệu luôn với anh em thì ở đây nó chính là cái bộ hột bầu cua mà cơ sở bên tôi đã làm sẵn miếng dán hay gọi là chấm cảm ứng miếng dán cảm ứng đó chấm một bầu cua đó, chẳng hạn như vậy rất là nhiều cái tên gọi khác nhau đúng không anh em thì uh, tôi đã làm sẵn vào ba mặt gà đúng không anh em tôi đã vào chấm vào ba mặt gà này đó. đã tôi đã dán sẵn ba miếng dán cảm ứng vào trong mặt gà đó thì uh, khi anh em đi chơi ở sòng sới thì ờ, cái bộ đồ chơi bầu cua bịp không tang này đó, miếng dán cảm ứng hột bầu cua và cái nón quét báo dung bầu cua này thì ờ, anh em ờ, cũng biết là cái bộ hột này và cái bộ đồ chơi này hoàn toàn là không tang tích anh em nhé cái tang tích của nó rất là kín nên, cho nên là nó sẽ gọi là cái độ bộ đồ chơi không tang nó tang tích của nó trẻ ra thì cũng không biết nó là cái gì cả anh em nhé không thể nào nhìn thấy được tang của nó anh em nhé đó thì anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em à, đưa được cái bộ hột bầu cua này vô trong sòng sới đó còn à, công đoạn tiếp theo thì anh em chỉ cần mang theo cái nón là anh em đã nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay rồi đúng không anh em thì à, cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em thì những anh em nào mà biết rồi thì hãy xem video và tham khảo cùng với tôi còn những em nào mà chưa biết hay là muốn sở hữu cho mình được cái bộ đồ chơi bầu cua bịp không tang miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung một bầu cua này để anh em đi chơi sòng sới anh em tự tin hơn và có độ hiệu quả thì anh em hãy theo dõi video và liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình nhé anh em nhé thì khi anh em đi chơi này thì anh em mang cái nón này đi theo và anh em đã đưa được cái hột vào trong sòng sới thì anh em gạt nút công tắc khởi động ở bên trong nón đó bên tôi đã làm sẵn vào cái nón này đó, rất là đẹp và thời trang anh em nhé như một cái món phụ kiện của anh em khi anh em đội nó ra sòng sới thôi đó không có gì để ấy cả thì anh em gạt nút công tắc khởi động thì nó sẽ rung cho anh em một nhịp anh em nhé đó là nó báo cho anh em biết rằng là anh em chỉ việc chơi thôi đội lên đầu đó. khi mặt gà ngửa lên có gà thì là nó sẽ rung cho anh em biết đó đúng không anh em đấy thì à, bây giờ tôi sẽ đội luôn cái nón này lên trên đầu để tôi cảm nhận độ rung này đó, và tôi sẽ báo cho anh em biết đó, lắc cho anh em và test thử cho anh em có gà về tôi sẽ báo cho anh em biết là có gà anh em nhé đó anh em theo dõi video và cảm nhận của với tôi và khi anh em ờ, đến với cơ sở bên tôi ngoài sở hữu được cái bộ đồ chơi bầu cua bịp không tang miếng dán cảm ứng hột bầu cua và cái nón quét báo dung hột bầu cua này ra thì ờ, bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh em và chỉ thêm cho anh em những cái kinh nghiệm hay là những cái ờ, mẹo để cho anh em cho anh em đi chơi bầu cua bịp Đấy, mẹo đánh bầu cua bịp luôn thắng mẹo để cho anh em đi đánh bịp bầu cua mà nó hiệu quả cho anh em thì bây giờ test luôn cho anh em để không làm mất thời gian của anh em này nón báo dung cho tôi biết rằng là bên trong này có gà Đấy, chắc chắn với anh em có gà nha anh em nhé đó máy báo dung rất là nhạy Đấy, chỉ mất vài giây là máy đã bắt được rồi đúng không anh em vui cho anh em này có gà đánh gà đó cá cua và gà đúng không anh em có một con gà đó đúng không ạ tiếp tục test cho anh em nón báo dung vẫn tiếp tục có gà anh em nhé có gà thì anh em đánh gà đúng không ạ đó. không có gà thì anh em bỏ hoặc là em có thể đánh mặt khác cũng được không sao cả đó khui cho anh em có gà anh em nhá đó đúng anh em cá cua và gà đấy đúng anh em máy báo cực kỳ là nhạy và chuẩn xác anh em nhé đó cái nhịp rung của nó thì à, rất là êm anh em không phải sợ vấn đề mà người bên cạnh có thể nghe được cái nhịp rung của anh em đó và anh em cũng có nhiều anh em chưa thể cảm nhận chuẩn xác được cái nhịp rung của nó khi mà có gà hay là không có gà anh em nhé thì cái bộ đồ chơi cảm ứng này thì nó sẽ có những cái nhịp rung bắt sóng giữa cái bộ hột và cái nón anh em nhé thì anh em phải để ý thật là kỹ thì anh em à, sẽ thấy nó cái nhịp rung của nó sẽ khác nhau anh em nhé nó để ý kỹ một tí nó rất là đơn giản đó nhưng anh em rất nhiều anh em chưa thể nào hiểu được nhịp rung của nó đó, chưa cảm nhận được nhịp rung nên là anh em à, chơi nhiều anh em chơi thì anh em à, kêu là uh, máy không chuẩn thật ra là máy là rất là chuẩn nhưng mà chẳng qua chẳng qua là anh em chưa cảm nhận được cái nội dung của nó thôi anh em nhé thì uh, khi anh em mua cái bộ đồ chơi uh, bầu cua bịp không tang và cái nón quét báo dung hồn bầu cua và cái miếng dán cảm ứng hồn bầu cua này ấy, thì cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn tận tình cho anh em để cho anh em cảm nhận được cái nhịp dung của nó và anh em có thể sở hữu và chơi cái bộ đồ chơi bầu cua bịp không tang này một cách gọi là thần thục và gọi là uyển chuyển không có một cái lỗi gì xảy ra cả tiếp tục test cho anh em thêm vài chén nữa cái nón báo dung cho tôi biết thì bên trong này không có gà Đấy. theo cái nón báo thì à, nó không có gà thì anh em à, có thể bỏ hoặc là anh em đánh mặt khác cũng được đó anh em ăn chắc mặt bền thì anh cứ bỏ Đấy, chờ có gà thì đánh không có gà thì thôi đúng không anh em có gà thì đánh vui cho anh em không có gà cá cá và cua đấy đúng không anh em không có con gà nào cả Đó. tiếp tục test cho anh em một chén cuối cùng này chén này thì uh, chén cuối này chắc chắn có gà rồi đấy máy máy báo cái nón này báo thì uh, báo bên trong này có gà anh em nhé có gà thì anh em đánh gà đấy, khui cho anh em con gà này đấy, chén cuối cùng anh em nhé đó đúng không anh em cực kỳ là chuẩn xác và cái à, nhịp bắt sóng của cái bộ hột bầu cua bịp cảm ứng này với lại cái nón thì à, cực kỳ là nhạy Đấy. thì à, cách bảo quản của cái bộ đồ chơi này thì nó rất là dễ để anh em bảo quản để tránh tình trạng là giữa nón bao dung Đấy, nón quét bầu cua và cái hột cảm ứng bầu cua nó sẽ bị nhiễm với nhau thì anh em sẽ bọc một lớp trì vào cái bộ hột này và anh em à, để càng xa cách cách xa nhau càng xa càng tốt giữa nón và hột bầu cua cảm ứng này càng xa nhau càng tốt anh em nhé đó thì à, anh em vừa xem video thì tôi cũng test cho anh em xem cái à, trước tiên là cái độ hiệu quả và cái tỷ lệ báo chuẩn xác của bộ đồ chơi bầu cua bịp không tang miếng dán cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung này rồi đúng không anh em thì anh em nào mà muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp không tang này và những cái mẹo để cho anh em đi đánh bầu cua bịp Đấy, mẹo chơi bịp bầu cua luôn thắng thì anh em hãy đến với cơ sở bên tôi Đấy, cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây anh em nhé đó, anh em đến trực tiếp cơ sở alo cho tôi tôi đón anh em 24 trên 24 anh em nhé đó thì uh, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào uh, tất cả anh em anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để uh, theo dõi những video bầu cua bịp mới nhất 2020 mà bên tôi sẽ đăng tải lên cho anh em tham khảo và chọn lựa sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi phù hợp với anh em thì video ngày hôm nay tôi làm đến là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em và chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé